trong sơ cấp thì chúng ta có một cái câu rất là format đó là karewa atama ga i desu. Karewa ở đây nó chính là cái chủ ngữ và cái atama ở đây chính là cái thành phần hay là cái bộ phận ờ, của cái chủ ngữ đó Ờ, cái atama ở đây là cái thành phần con còn cái kare ở đây nó chính là cái yếu tố tổng thể của nó thì mình sẽ hiểu là kare wa atama ga i desu chứ người ta không nói là kare no atama ga i desu đúng không nên là cái câu này cũng tương tự như vậy này ningen ở đây nó chính là bằng với lại kare hay còn gọi là cái tổng thể của mình nó chính là con người còn cái no này nó chính là bằng với cái atama hay chính là cái bộ phận của con người nên là khi mà mình dịch ấy thì là mình sẽ dịch là cái là đầu của anh ấy thông minh hay còn gọi là à, anh ấy thông minh đúng không thì ở đây mình cũng sẽ dịch là bộ não của con người không phải là bộ não của con người đã trở nên lớn hơn vì là con người đã nỗ lực để muốn trở thành thông minh hơn mà là con người đã trở nên thông minh hơn vì là não bộ của con người đã trở nên lớn hơn thì cái chủ ngữ của mình cái ningen này này nó sẽ đi liền với cả hai cái câu này còn cái nô no ở đây này nó chính là cái thành phần phụ à, là cái thành phần ờ, con của con người nên là mình sẽ hiểu được cái cấu trúc tổng thể ở mặt sơ cấp thì nó là như thế này còn trong cái câu này thì nó sẽ vận dụng như thế nhé để mà có thể dịch được cái câu của mình nó thật là chuẩn và thật là sát nghĩa còn nếu...